Chúc anh chị năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Nhớ like và đăng ký kênh, đồng thời chia sẻ clip này để cho nhiều anh em bạn bè của mình cùng biết đến một căn nhà đẹp, một thiết kế đẹp, một cái sản phẩm bất động sản có giá trị. À, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt thưa các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020. Và sau một quãng trình thời gian à, công hiến và làm việc mệt mài với lĩnh vực bất động sản cũng như là với lĩnh vực về xây dựng và đặc biệt là một lĩnh vực mới là lĩnh vực về à, chia sẻ video trên YouTube thì ngày hôm nay Nam Phong cũng đạt được một số cái thành quả nhỏ nhỏ. Chính vì vậy ngày hôm nay em sẽ đóng vai là một người đi mua nhà em sẽ dẫn các anh chị vào à, tham quan một căn nhà và trên cương vị em sẽ là người khách hàng. Nhưng có điều đặc biệt là ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 và là ngày đầu năm, ngày Tết thì à, em Phong gửi đến lời à, chúc mừng năm mới đến là toàn thể quý vị anh chị, cô bác, anh chị rồi tất cả bạn bè của Phong. Những người mà đã yêu mến, những người mà đã đồng hành cộng tác làm việc cùng Phong cũng như là tất cả những quý vị khán giả đã xem trên kênh YouTube của Phong một lời chúc mừng năm mới chúc cho quý vị có những cái à, à, điều thật là tuyệt vời trong năm mới Đấy, có rất nhiều những cái câu chúc rất là hay ví dụ như là vạn sự như ý tỷ sự như mơ hay là tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau thì phong cũng chỉ nhắc sơ sơ thôi nhưng mà cái điều ngày hôm nay phong vẫn muốn chia sẻ với mọi người đó là một cái mẫu nhà một cái căn nhà rất là đẹp nha các anh chị đó bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong và sẽ gặp ông chủ nhà và ngày hôm nay thì ông chủ nhà sẽ review sẽ giới thiệu cho em biết căn nhà nó sẽ như thế nào rồi, ờ, xin mời các anh chị. Rồi, ờ, chào anh Tuấn. Rồi, chào hai anh em. Hân hạnh quá, rồi. chúc mừng à, năm mới nhá. Rồi, Hôm nay là mùng 1 là Tết, chúc rồi. À, Tuấn có à, thứ nhất là sức khỏe này. Rồi, Đấy, okay. thứ hai nữa là mình làm ăn nó được thuận tiện và đặc biệt nó là luôn luôn nở nụ cười trên môi cho anh em nó vui vẻ rồi chúc Đúng anh em là một năm mới làm ăn phát tài phát lộc nha Gặp ok ok mắt. ok rồi. ok cảm ơn anh em hôm nay năm mới tới nhà là vinh hạnh quá ok hôm nay thì à, cũng với chuyên mục à, nhà đẹp bình dương với với cái phong cách là review các cái mẫu nhà đẹp à. để chia sẻ lại cho quý vị và anh chị thì à, phong đóng vai là một người khách đi à, tìm hiểu và đi mua nhà à. thì cũng giới thiệu với các bạn đây là anh tuấn là chủ nhà căn nhà nằm ở trên đường dx 45 nó vị trí của nó là gần với lại ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn và đường Phạm Ngọc Thạch ngay sát bên sân banh miền Đông thưa các anh chị và anh Tuấn sẽ dẫn chúng ta đi tham quan căn nhà thì trước mắt thì chắc anh em mình ra ngoài xem ừ, mặt tiền đó. đi xem cái mặt tiền trước đi để ừ. tổng thể cái cảnh quan đi đúng rồi tôi thấy cái nhà mà nhà của ông khách hàng họ thấy được cái view mặt tiền nó ờ, đẹp tới cỡ nào à, tôi thấy là cái nhà nhà ông này cái mặt tiền đẹp lắm <laughs> khoái khoái rất khoái cái mặt tiền đây ờ, thì cái vị trí ở đây là cái đường thông phải không rồi đường thông này ngoài đường lý 01 ờ, và 047 01, 047 à, Đường này là thông ra ngoài 045 phòng à, 045 Phạm Ngọc Thạch Đường thì đường này là đường 5m Xe ô tô hay là xe băng, chiếc băng tải này đậu thoải mái Ok, ok xe đây có xe đậu được ừ. Sân trước ờ, đậu một chiếc xe Xe này là ờ, xe bốn chỗ thôi à. mà sau này chiếc băng tải này vô này đậu là vẫn được à, ừ. Vẫn lọc sân này là theo thiết kế là à, 5 mét rưỡi. 5 mét rưỡi. À, 5 mét rưỡi. thì xe bán tải này mới có 5 mét mốt à. vẫn rồi, đậu được đúng không? Vẫn đậu được. Mà tôi thấy cái cổng này nhà ông là mở ra mở vào mà đúng không? Đề hai hướng vẫn thoải mái. Thì đúng rồi thì vậy thì để mở kiểu gì cho được. Nhưng mà tôi khoái là tôi vẫn khoái cái mặt tiền nhà ông này. Đấy. Ông ông ông ông ông ông có thể chia sẻ một chút về cái mặt tiền này rất là khoái cái mặt tiền nhá. Cái nhà này là nhà hướng ờ, chính đông. À. Thì buổi chiều hiện tại anh em đứng đây à. đang rất mát luôn không đúng rồi. không có ánh nắng mặt trời nó chiếu đúng vô. rồi thấy là gió rất là mát ờ, còn hướng phía sau là hướng nam à. có cửa sổ phía sau à. còn riêng về cái mặt tiền này thì mình làm là với cái không gian là không gian hiện đại ừ. về thiết kế kiểu là phương tây ừ. không gian bố cục cây cấu là rất hài hòa tôi, đứng sang bên cái gần ông tôi nhìn thế nào à. rất mức đó, à. không cảm thấy cái mình thấy là thấy nó thoải mái ừ. mát mẻ à. tôi, tôi thấy ông thiết kế là cái mái ở dưới nó đua ra một tí xong mái trên nó thụt vào một tí mái trên nó thụt vào tí nữa nó làm thành thành cái cái cái cái, cái những cái cái bậc nó sẽ tạo thành ừ. hình khối nó à. nồi khối lõm nó không có nhìn cái cảm giác của mình nó thì nó không có bị trơn tru quá ừ. đó. đúng là rất là đẹp anh chị à, nếu mà thích cái mặt tiền này thì à, cứ bình luận ở phía dưới nhá rồi chúng ta vào trong đi à, Tuấn ơi à, sân xe hơi này cây xanh này mát này cái trúc này là, là nó có tên gì không hay là nó chỉ là cây trúc bình thường thôi chắc này cái là mình cũng uh, mua ở ngoài anh em nó vào chăm sóc cho mình thôi chắc chút bình thường thôi <laughs> à chắc là chắc cũng tại, tại vì tôi thấy là cái cây này của ông nó khá là mập đấy này uh, tất cả hệ thống uh, sân vườn cây cối là đều có đèn led đèn trang trí hết ừ. sỏi trang trí ở bên ừ. này cũng là có mảng tường cây xanh trang trí là bức ừ. tường trang trí đúng là ờ, rất và, và điều đặc biệt này nó có một cái cửa là có một khung sắt trang trí à. nó sẽ có một cái điểm khác biệt là nó trang trí là để thường thường là mình vô những cái nhà khác á ừ. nó không có cái điểm này à. À, thay vì mà người chủ nhà họ bỏ cái này đi ừ. mình mình muốn làm thì nó khác biệt chút xíu ừ. đó, có một đúng cái khung sắt trang trí là à, cái à, trang trí. anh chị ạ à, chúng ta thấy rằng là ví dụ như bình thường những căn nhà khác mà em phong chia sẻ ấy, thì là trên kia là cái ô văng bình thường thôi người ta có thể là sử dụng những cái à, đề co ví dụ như là gỗ hay là nhựa người ta dán ở trên nhưng mà đây thì à, căn nhà của Tuấn này ngoài là trên kia là mình nhìn thấy có một cái à, cái cái cái à, trần trần nhựa trần gỗ rồi nhưng mà vẫn còn có thêm một cái khung sắt ở đây nữa nó tạo nên một cái mỹ quan khá okay. là hay rồi vào trong đây ở đây mình thấy à, dùng cái cửa rộng nhỉ cái cánh à, này, này thì, thì rộng hai cánh ừ. ở bên phía ngoài kính cường lực là 8 ly cửa à. này là mình xài bản nhôm sinh pha ừ. à, nhôm sinh pha à, bản lề thì là sẽ có kinh long à. à bản lề là của kinh long đúng rồi à hình như là cái này là toàn đồ nhập khẩu đúng không tất cả là đồ nhập hết ừ. ok à, nhôm à, sinh pha này là nó là nhập ở quảng đông à hình như nhôm sinh pha là nó có hai loại một loại là trong nước một loại, một à, quảng đông và quảng đông à. lúc nào sẽ tốt hơn với so với thằng à, trong nước ừ. cái này chống chung chung ổn với cách âm tốt lắm. tốt. Ừ. Ok. Chắc mình à, có thể ngồi thử được đúng không? Được, được. Mình đang ngồi để cảm nhận cái sofa này à, coi nó sao. À. Ồ. À, sofa này như à, ghế ở trên xe limousine đấy nhé các bạn nhá. Đi làm về mệt mỏi là ngồi vô cái sofa à. này cảm thấy là nó massage. Ngồi rất là rất là đã. Ở đây có cái à, một cái tủ gỗ này để để, đấy, à. để, để nước uống trái cây à, này, để này. được xong rồi Nhỏ. có thể để cái này lên đây khá là hay đấy Ừ. Cái diện tích mà xây dựng của mình cái nhà này là bao nhiêu mét vuông sàn nhỉ? Diện tích xây dựng của mình là 5 x 20. 5 x 20 đất. xây dựng là 514 thôi, nhưng mà diện tích thực tế trong sổ là 520. À. Đúng rồi. Diện tích đất, đất là, là 5, 5 20. nhân với 20 và diện tích, tích xây, dựng xây dựng là 5 x 14. À 54 20. Xây dựng là khoảng 70 mét vuông. À, còn cái sân thiết là 6 mét, 6 mét nhưng mà mình ờ, chừa cái khoảng lùi vô là 5 tấc. À. 5 rưỡi à ờ, tức là mình chùa vào một chút để xe ra xe vào ờ, nó dễ đúng không đường nó lớn sau này những cái nhà sau làm tiêu chuẩn à. Ờ, chứ mình mình giờ mình làm lớn cho quá sau này những cái nhà sau là nó theo mình làm là đường sẽ nhỏ lại đúng rồi thực ra mà mình xây nhà ví dụ như đường nhà mình nó đang 4 mét chẳng hạn mình chừa thêm mét nữa thành 5 mét mình ra mình vào nó thuận tiện đúng, đúng không mà thực ra cái đường nhà mình nó càng lớn ấy, thì cái nhà này mình nó càng có giá trị hơn mà cái việc sinh hoạt của mình nó thuận tiện hơn tớ thấy này có nhiều cô bác là nhà bao nhiêu xây hết ra đến lúc cái đường còn có vài mét đi chút xíu à, bây giờ thì đúng là mình đang nghèo thật nhưng mà biết đâu đấy tương lai giàu bất thình lình sao <laughs> đúng không ừ, ngày <laughs> mai cái ờ, chiều nay thôi bốn rưỡi cái mình trúng mấy tờ số rồi sao à, <laughs> ok à, giới thiệu chi tiết cho mình một số những cái cái cái đặc biệt của nhà mình đi tất cả bây giờ cái không gian lý dập đấy ha thì ừ. hiện tại mình đang ngồi đây là không gian phòng ừ. khách thì phòng khách của mình nó sẽ là cái không gian bếp nó sẽ là không gian mở à. đó không có phải là mình làm vách ngăn à. Ờ, để để chia không gian ra thông vào trong luôn thì mình thấy được cái phòng bếp đó à. thấy được vị trí ừ. không gian sinh hoạt tủ kẹt rồi chanh cây ừ. cái này như kiểu là một cái quầy bar ấy đúng không mình sẽ tạo cái cảm giác nó ừ. Ờ, lớn ra nó đúng không, rồi. không có bị ờ, che cái tầm nhìn đi ừ. không nhìn nó rất là rất là rộng nhưng mà nhà này có phòng ngủ ở phía dưới không tại vì ông bà nhà già mình thì, cao tuổi rồi mình, mình làm thì mình đánh tới cái nhu cầu khách hàng à. là có một cái phòng ngủ ở dưới để cho người lớn tuổi tại vì sau này thế hệ của mình á thì ừ. mình đang trẻ thôi đúng rồi mà khi mình lớn tuổi một xíu anh em mà lớn rồi cũng phải ờ, đi lại cũng khó khăn à. có một cái phòng ngủ ở dưới này à. để cho sau này bố mẹ về tới đây ở với mình thì có ừ. một cái không gian ở ok không vậy là rất là được lầu. nhưng mà tôi thấy cái tủ này này tôi nhìn nó rất là sáng ấy bóng lắm mà cái này nó bằng gỗ ấy bằng nhựa hay bằng cái gì ấy cái này là thằng gỗ gỗ acrylic à gỗ acrylic 18 ly À. người ta thì tất cả là này là gỗ axit là ăn cường hết à. như các bạn thấy như cái mình, mình nhìn vô đây mình thấy được cái cái bóng gương của mình đó, nó phản ừ. xạ lại đúng rồi tại ra nó có một cái phủ một cái lớp bóng axit à. lo thoải mái luôn và cái này là của của công ty An Cường đúng không? Đúng là nó được xử lý về mối mọt hết rồi đúng không? Chính xác. À, vậy là rất là tuyệt vời. Tôi thấy ở đây có những cái à, à, nội thất ở trong nhà ấy, ví dụ như là tivi hay là những cái đồ dùng này là mình tặng luôn cho tớ hay là sao? Tất cả cái đồ này là mình tặng hết luôn à của tôi khoái tivi lắm mày cái tivi to vật vã này mà tôi về tôi coi youtube của tôi thì có mà đã lắm à, tất cả đồ này là mình tặng hết cho khách hàng toàn bộ luôn ừ. à, trong nhà này có thì mình tặng hết à đây là có bàn bếp rồi này có bàn bếp có quầy ba có tủ bếp ừ. có tủ lạnh à. có máy hút mùi có ờ, bếp ga à. ủa cái này hay lắm này ở đây đúng không đúng rồi ồ cái bếp mà hút mùi này khá là hấp dẫn đấy mọi người thường thì nếu anh chị nào mà coi trên kênh của em Phong ấy thì chắc là chưa nhìn thấy cái máy hút mùi này bao giờ đâu cái này thì à, nó có một cái tuy thủy lực ở bên trong đấy nếu mà nấu tối quá thì mình sẽ bật chế độ sáng lên à, à sáng lấy sáng lên. ở dưới này luôn à khá là hay có quạt gió ở đây tắt đi thì ở đây quạt gió lên à ví dụ như tắt thử đi tắt là giữ đúng không à giữ nó ập này trên này có một cái màn hình là, là, là xài tự động hết điện à. tử nữa Ồ khá là hấp dẫn đấy nhá Rất là nhiều tủ Có rất nắp những cái ti này rất là hay này Đây tủ à. Hàng này hàng acrylic hết Tất cả là Ồ đúng rồi rất là bóng này Ui. À, mình có thể thấy được cái hình mình trong này luôn nè à, Cái này mà mà đúng là nếu như mà không có gương thì ra đây soi tại cái mình làm cái này là nó sạch sẽ ừ. nó không bám bụi nhiều so với ừ. những cái ừ. gỗ tự nhiên kia ừ. đúng rồi rất là đẹp không gian bên này cũng rất là đẹp ừ đây là một cái vị trí 13 ừ. 13 là để trang trí rồi sau này mình ờ, ừ. có để sách vở làm kệ nhỏ như này ừ. thôi tớ thấy như bài trí như vậy là đang rất là đẹp nó rồi. rồi đúng không nó đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là sang trọng thực ra nếu như mà bây giờ cái nhà ấy mà mình vào mình ở mà mình để quá nhiều quá những cái đồ linh tinh ấy thì thực ra nó làm rối mắt đi ừ. Tôi thấy là có nhiều căn nhà mà tôi đi vào ấy người ta làm rối như tôi thấy như cái nhà này của cậu này không khác gì khách sạn thực ra mình cũng hay thỉnh thoảng ở trên này rảnh rỗi cũng chạy xuống ờ, vũng tàu vào trong vài resort ở ngày hai ngày ấy, à. cho nó khuây khỏa thì mình thấy trong cái phòng của họ nó rất đơn giản nó y chang như cái nhà này của mình luôn này ờ. có cái phòng khách này sau đó một cái bếp này đấy rồi cái phòng ngủ trong cái họ bầu trí rất là đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là sang rất là đẹp đúng không nhưng mà mình làm cái công năng cái này á cái không ừ. gian cái này nhìn thấy không gian nó hài hòa cảm thấy nó không có bị rối những cái, cái đúng rồi ánh mắt của mình nó nhìn nó không có bị lặp lại ừ trên này cũng rất là nhiều đèn khá là đẹp Đấy đúng không? Bạn thấy không? Trên này là mình à. cái trần thạch cao của mình đó là mình làm thẳng hết, không có ừ. làm gạch hộp nhiều. Ờ. Tại sao nếu mà làm gạch hộp nhiều về một thời gian sau là cái xu hướng của mình đó là à. nó sẽ phát triển theo cái thế hệ hệ phương Tây. À. À, khi mà nó làm gạch hộp nhiều nó sẽ bám bụi uh, mấy bồ hóng nhiều quá. À. hết đèn. Này là tường này, giấy dán tường. Giấy dán tường tất à. cả còn cái này tất cả như các bạn như cái phòng cái nhà của mình đó ừ. là không có bị lòi cột lý do là sao ừ. là cái ừ. nhà được xây là là, ờ, là tường 20 hết à. nếu mà xây tường 10 sẽ là cột À, ý là tường xây là tường 20, 20 cho nên là cột là sẽ làm chìm trong tường đúng, trong đúng không mình xây cột 20 30 đúng không mình sẽ để chìm trong tường luôn à khá hấp dẫn riêng để vấn đề mà về thời gian sau là nó sẽ mưa bị mối ngọt hay là bị ấm thì không có tại à. tường 20 nó tốt hơn tường 10 rất nhiều à, đúng rồi đó. khá là tuyệt vời đấy còn các bạn yên tâm là vấn đề mà bị thấm tại à. 120 là cực kỳ đảm bảo nó đảm bảo cái thấm đúng không chính xác ừ. không bảo trên đầy nóng nữa ừ. thường thường thì có hai lưới là bị thấm là bị bị nóng thôi à, còn đây là phòng ngủ đúng không đi vào đây là phòng ngủ à Ủa cái phòng ngủ này cũng phải khoảng chừng hơn chục mét vuông đấy nhỉ? Phòng này đấy mười hai mét vuông 12 mét vuông à? à Cũng được trang trí giấy dán tường sẵn rồi Tôi để ý là tôi để đẩy mấy cái bờ tường của ông tôi nhìn nó, nó rất là phẳng, khá là đẹp vâng. đấy Khá khá là ok thì cái phòng ngủ này nó có trường hết tất cả tầng tầng chỉ có cái máy lạnh thôi đây là cái dây hệ thống này cũng là dây ờ, dây đồng à. À, mình chỉ gắn cái máy lạnh thôi vào hoặc thì cái phòng ngủ là được ừ. tuyệt vời đấy có hai cái cửa sổ trong cái phòng ngủ này và có một cái mà tôi lưu ý đặc biệt nữa thế nào như các bạn vô những cái nhà khác thì nó, nó không có một cái tiếng trời là di động à, à. nhưng mà riêng cái nhà à. này á à. mình sẽ để ý một cái này à. ở tiếng trời đó mình sẽ nhìn lên được một cái tiếng trời à. cái giếng trời này là nó đối lưu không khí à. là kéo được lấy ánh sáng được à. ánh sáng dưới đây là anh sẽ thấy ở trên luôn đó, à. như, như bạn thấy trên đó không rồi rồi đó. ok là cái giếng trời này mình sẽ mở Đúng ra cửa sổ ở trên ra được đúng không còn phía sau này là mình ô oh, đây cũng có thêm một cái giếng trời nữa này rồi đây oh. một cái giếng trời phía sau rất là hay nhá tôi thấy là ở cái nhà này của ông thiết kế khá là hay đấy bây giờ mình để ý là thấy từ đi từ ngoài kia vào đây mà mình thấy là chỗ này giếng trời rồi đây lại thêm một cái giếng trời nữa đúng là theo như là mình tìm hiểu một chút về cái phong thủy thì tôi thấy rằng là nhà mà có nhiều giếng trời nói chung là nó không khí và ánh sáng nó vào được thì cái vượng khí của nhà nó rất là tốt đúng là rất là tuyệt vời còn đây là nhà vệ sinh nhà tắm đúng không đây nhà vệ sinh nhà vệ sinh chung nhà vệ sinh chung này thì cực kỳ lớn này à. và đây review là đây, à. đây, đây là tắm riêng không gian riêng tắm tắm đứng. à đây là không gian tắm đứng này tắm đứng. có một cái vách để ngăn cách với lại cái à, khu vực vệ sinh bên này vâng. đây là lavabo lavabo lavabo còn đây là đây là ship à, rồi. là sử dụng vật liệu Venacera đúng rồi, đúng rồi cái này rất là đẹp nha quý vị à, trên kia là sử dụng cái đèn led chạy vòng quanh này và gạch đây là gạch đá à, gạch đá hay ra ừ. à, gương là sẽ xài gương led à, gương nét đúng rồi. Ừ, ok đây anh em mình à, lên, lên trên đây cái này là một trệt hai lầu đúng không đúng rồi, một trệt hai lầu một trệt hai lầu vậy là mình sẽ có một phòng ngủ ở đây ở trên hai phòng ngủ nữa và một trên một tầng nữa là có một phòng ngủ nữa đúng không đúng rồi. À. trên nữa là một phòng thờ sân thượng à ok đúng rồi cứ nhưng mà có một cái nữa mà mình đứng ở đây mình nhìn thấy ấy, là cái không gian của cái tầng này rất là thoáng thực sự là phải nói là cái cái cái trang trí của ông rất là đẹp Vâng đây là cái điểm nhấn cái điểm nhấn ừ. ở cái, cái cầu thang này là mình sẽ có một cái điểm nhấn của cái ờ, khung sắt này à. khung sắt này mình làm của cái đồ Đấy, đúng rồi bạn bạn che... bạn quay lên trên kia để cho mọi đây. người thấy được cái cái cái cái phía trên này, đây đây cái đây là cái chỗ này là lên cầu thang ha đúng rồi đây lên cầu thang, thang. nhưng mà thang. đúng rồi trên này thấy có cái này rất là hấp dẫn này cái này là khung sắt là mình được sơn là sơn sắt ghi sơn là sơn là tính điện hết à. tất cả à. là tính điện hết nó không có bị bị xét ừ. và cái chỗ này là mình sẽ làm cái chỗ trang trí cho cái kệ gỗ ở dưới ờ, phòng khách à. đó. để nó nhìn lên nó thì không thấy được cái khoảng chốc à đúng rồi chứ nếu chỗ này là cái cầu thang thì thường ấy là là là nó sẽ bị trống ở cái chỗ này đúng không? Đúng mình đúng cho cái này vào đây nó rất là đẹp và đặc biệt ông có bố trí thêm mấy cái đèn này nữa. Khá là hay đúng không? Ừ. Rồi. rồi lên trên này thì bắt đầu bước lên mỗi cầu thang thì có một phút ừ. đẹp cái phòng à. này là một cái phòng sinh hoạt chung phòng này là thì sinh nó hoạt chung ở 10 mét vuông thôi 10 mét vuông cái phòng này là nó để phục vụ cho cái nhu cầu ở gia đình ừ. à, tối lại đọc sách coi phim là phục vụ trên này không có chỗ này tôi thấy là để cho trẻ con nó chơi ở đây thì à, cũng cũng cũng hợp lý đúng rồi ừ. à, có thể là trẻ con nó chơi rồi mình đọc sách rồi mình coi phim thế này cũng là ừ. hợp lý đây là, là mình sử dụng là ván gỗ hết đúng không? Đúng rồi, tất cả này là sàn gỗ hết. Đi rất là ấm chân đây là có một phòng à, bên này ờ, cái sàn gỗ thì nó à. sử dụng ở trên cái ờ, sàn bê tông cốt thép á à. thì ờ, mình khỏi lo về cái vấn đề mối một à đó. tại nó không có giống như ở dưới đất à là cái độ ống cổ nó là cách biệt hoàn toàn à đó. nó tốt hơn so với cái gỗ tự nhiên rất nhiều ok cái gỗ tự nhiên á là sao mình làm ở dưới đất á hay làm ừ. ở trên này thường thường lúc nào nó cũng có một cái độ cong vênh à. và mà mình làm những cái vật liệu mà những cái gỗ mà tự nhiên như những cái cây á à. mình làm mình, mình cắt mình lọc ra và mình phơi đó, cái độ à. nắng nó không được tốt á thì lúc à. nào nó sẽ bị cong vênh hơn so với cái gỗ công nghiệp này Ồ, tại gỗ công nghiệp này nó đã xử lý rồi đã ừ. xử lý ừ. qua rất là tuyệt vời à. ok cái này phòng phía sau ồ ở à, đây cái giếng trời hồi nãy à, ông giới thiệu đây đúng không đúng là thẳng xuống dưới ồ, cái này là mình có thể kéo ra được, kéo được. à cái ngoài rồi ha à. à đúng rồi rất là sáng nha mọi người kết hợp thêm vào đằng sau kia có phòng nào cũng có cửa sổ hết rất là hay đi vào trong này xem nào và trong này thì có một cái phòng à, phòng này là phòng ngủ ừ. mà có vệ sinh chung trong này ừ. à, có cửa sổ cửa à, trời luôn ừ. cửa sổ trời là mình mở ra để mình lấy được cái không khí ánh sáng để từ tiếng trời này lấy xuống à, hấp dẫn lắm nha giường ngủ mình đặt ở đây đầu, đầu đây đây à. là tivi tivi đây à, rất là thoáng à ôi trong phòng ngủ này có thêm nhà vệ sinh nữa à trong phòng ngủ này có một cái nhà vệ sinh này à. nhà vệ sinh này như khách sạn năm sao luôn à. rồi mời các bạn lên xem này à, đi đi vào đây à. mọi người rồi tất cả là vô có kệ trang trí rồi có đèn ừ. à ôi nó còn quẹo sang bên này nữa quẹo qua đây nữa có một cái cửa này để lấy à, sáng vào đây bên này có cửa sổ nữa rất là hay không những cái vật liệu mình sử dụng ở đây cũng thấy là rất là đẹp những cái này đó mình làm mình sẽ để khăn ừ. để uh, khăn lông người rồi ba cái khăn giấy rồi ba cái sợi bông tắm trong này đúng rồi Mấy cái không phải là kệ ừ. nhìn rất sang trọng đây tất mình... cả đây mình làm đá mắt bầu hết và bằng đá luôn đúng rồi đúng rồi gạch này là gạch là ờ, gạch, đá hay ra nãy giờ cứ cấu cấu thử xem nào nó có ra không hóa ra nó bằng đá cấu tí gãy móng tay <laughs> rất là tuyệt vời phòng này oh. đây đây còn một cái chỗ này là đặc biệt à. à cái phòng ngủ này thì nó sẽ có một cái không gian riêng tư à. cái không gian này là cái không gian để ờ, xả chết à. mình sẽ trồng cây ở đây à trồng cây trong này trồng cây ở đây có sáng ở trên luôn đúng không có sáng ở trên có tiếng trời trên luôn à thì cây ở đây mình sẽ trồng cây mình đầu giờ mình đặt đây ha đúng rồi thì mình sẽ nhìn đầu giờ đặt đây, đây. cái không gian xanh à không gian xanh ở đây ừ. giường đặt ở đây rồi à, bàn trang điểm đặt ở đây ở đây bên này cũng được bên này cũng được đúng không xuyên sang bên này nhà vệ sinh ở phía này đây. Ồ, rất là hợp và đặc biệt đó là cái là cái phòng ngủ này thì có một cái cửa à. phía sau này cửa sổ phía sau nhỏ này là lấy ánh sáng ừ. từ ngoài ở hướng nam rất mát ồ và cái phần đất là của mình nhé, phần đất đây là của mình này đúng rồi tôi thấy ở dưới là mình có đua ra cái chỗ giếng trời trên cuối nhà à. ừ. hấp dẫn đấy phải nói là, là, là rất là đẹp với cái cái, cái, cái nối kiến trúc này rất là đẹp hiện ừ. đại trẻ trung năng động trong này là một cái nhà vệ sinh à cái này là nhà vệ sinh nhà chung vệ sinh này vệ sinh chung của cái phòng sinh hoạt này, này. À. à, về phòng ngủ này à phòng phía trước này không có nhà vệ sinh thì, riêng như cái nhà vệ sinh này cũng thông thường như, như nhà vệ sinh khác thôi ừ. cũng có lavabo xí rồi tắm đứng ừ. có đèn led có kệ trang trí nhưng mà đặc biệt nữa cái nhà vệ sinh này cũng có cái chỗ mà để mình xả chén trồng cây à nó thông với cái phòng ở bên phòng ngủ kia đúng rồi mình tắm á mình thể ngắm cây hoa được à hay đấy ờ. ở trên này là lấy sáng luôn đúng không sáng được mai mình cho cái tấm mica vào là ờ, ờ, kín đúng không hoặc mà để nguyên tự nhiên cũng được đúng không ừ ok đấy cửa này là bằng gỗ hay là bằng composite nhỉ cửa này là cửa uh, gỗ composite gỗ composite đúng không đúng chất liệu này rất cứng ừ. cái này à, rất là ok đấy ồ oh, Ô cái phòng này cũng thoáng Phòng này thì có phòng cái này cửa thì sổ. có một cái view lý tưởng nữa là có cái view mặt tiền à. Cái view mặt tiền của mình đó là mình tận hưởng được cái không gian ban công này ừ. Cái khuôn viên trồng cây này Đúng rồi đứng ở dưới nhìn lên cái hàng cây này rất là đẹp Đúng là tớ rất thích nhà mà nó có cây xanh như vậy Thì ờ, nhìn nó rất là mát mắt Với lại là nếu mà nhà mà mình chỉ có vôi vữa gạch ngói không ấy Nhìn nó khô cứng nhìn đúng nó không? Khô than quá ừ thế như à, mình à, đi làm về mình có cái khoảng cây xanh để mình chăm chút nó ừ. tưới hoa tưới cây phải nói là cái cái kiến trúc này của nhà ông là tôi thấy ông khá là tỉ mỉ đấy thường thì như người ta thì cái chỗ này chẳng hạn thì người ta đã thụt vào một chút rồi đúng không đúng rồi. thì người ta để không đấy rồi đúng không đúng, đúng ông lại còn cho thêm cái, ờ, à, cái đúng rồi nhìn từ ngoài vào nó rất là đẹp khi mà các bạn ờ, xem cái nhà mình đó là ban ngày thì nó nó đã, đã đẹp ừ. tại vì có nhiều cái hình khối lồi lõm à. khói cây xanh ừ. mà về ban đêm nữa có lên đèn, đèn nó chiếu đúng không rất đẹp à bây giờ là ngoài cái việc mà mà mà mà mà kinh doanh truyền thống ra thì ông có nhận thi công những căn nhà tương tự như vậy cho khách à, hàng không? À, có mình à, à, lĩnh vực của mình là là chuyên về thiết kế và thi công xây dựng à. lĩnh và công nghiệp. Ừ. Đó, nếu mà khách hàng nào có nhu cầu và xây dựng nhà cửa, nhà xưởng, văn phòng á, thì sẽ liên ừ. hệ với mình à. thông qua à, anh Nam Phong đây. À, Đó. ok. Vậy là tại vì là có rất nhiều cô bác ấy, trong thời gian vừa qua xem trên kênh của mình ấy, thì họ muốn à, tìm hiểu để họ muốn xây dựng những cái căn nhà của họ. Bởi vì là ngoài cái việc mà nhà mình bán ra thì họ cũng có đất rồi. Yeah. Dạ. Thì họ muốn xây. Đấy thì tôi cũng đang muốn tìm một cái đơn vị nào mà uy tín và có được những cái mẫu thiết kế tuyệt vời thì ngày hôm nay tôi thực ra hôm nay là ngày mùng 1 thực ra đúng ra ngày hôm nay tôi nghỉ tôi đi chơi đấy. nhưng mà tôi thấy là cái căn nhà của ông nó xứng đáng để cho ngày làm việc ngày mùng 1 của tôi rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Rồi. Ok. Rồi, okay. còn cái gì đặc biệt nữa không? À, chắc mình còn một cái ờ, tầng lầu ở trên nữa. À. Mình lên mình đi. À. Đây có một cái không gian riêng này, không gian riêng à. trong nhỏ này. À. Ừ. Không gian riêng à. này có cây cối, rồi có được ánh sáng trời. Ừ. Từ lễ đến giờ là tôi để ý nhá là có 3 phòng ngủ mà mình đã đi qua thì phòng nào cũng thấy có liên kết với lại không gian giếng trời và những cái không gian gọi là rộng của trong nhà và cây tự nhiên tất ờ, cả à, đều đây có cửa sổ cả. này trên có mái giếng trời chỗ này thì nếu như mà mình lắp máy lạnh thì mình đặt cái cửa kính vào đây là xong đúng không thì mình có thể mở ra mở vào hoặc là làm cửa đẩy đẩy qua đây đúng chưa ồ rất là hấp dẫn nha các bạn kết cấu cực kỳ tuyệt vời anh làm hút thuốc là ờ, tối hai hút thuốc nữa là nó đổ hút thuốc là hợp lý nhất à, không cái ban công này nó rộng hơn ban công như, như sân vận động ấy Ừ. rất là đẹp à cầu thang lên trên đây trên này là còn một đầu nữa này hết đúng không trên là còn một phòng thờ và hai cái sân thượng mini nhỏ à phòng tất thờ cả cái, cái mảng tường của cầu thang của mình là mình sử dụng là điểm nhấn à. điểm nhấn để mình làm cái tấm tường này nó không có bị rơi ờ, như sương nước ừ. tay chân mình đụng lên mình hay bám rất là nhiều nó đúng rồi đúng rồi thường ấy là tôi thấy cái nhà sau khi dùng một hai năm ấy là thấy cái khoảng này nó có có vết đen đen đen đen này tại là con nít nhỏ nhiều ừ. vui chơi nó hay tay chân nó hay đụng vô nó hay bị bám bẩn ừ. thì mình làm cái điểm này là nó không có bị dơ nữa à. đây là sân à, phía sau đúng không sân phía sau à. phía sau là có một cái khoảng sân à. sân ban công nhỏ à. khá là hợp lý đấy mọi người ạ đúng là hôm nay ngày mùng 1 thì mình đi xem căn nhà này nó cũng không có xứng không có không có phí công ở phía sau này thì à, mái ngói Ngói ở đây thì à, là có xốp cách âm. Đây, đây là khu vực đây, dính đây trời. cái là mình xài bằng tôn là tôn à, cách nhiệt hết bu hết. À, tôn cách nhiệt. Ok. Tôn chất lượng hết. Ừ. Đúng rồi, từ ngoài đi vào trong cái nó mát hẳn. Và đây, đây có một cái tiết trời nhỏ này. Đây à. cái tiết trời này là lấy sáng cho tất cả bộ thang này luôn. À. Nó đưa không khí cho cái nhà này thơm các bạn thấy không tất cả là trời là mình mình nhìn lên trên thấy được bầu trời luôn à. kéo tới cho luôn được đó, ờ, ờ. rất là hay nhưng mà có đảm bảo là nước mưa nó không tràn vào không nước mưa là không được tràn được tại mình đã mình làm hai lớp lớp trên lớp dưới à. và xung quanh à. À, đóng vào là nó kín lại đúng không đúng rồi à. cái nhà của mình mà có mùi hôi á thì mình kéo ra à. thì tất cả có trời trên đồ lên trên hết ok ok rồi ok rồi trên này là cái phòng thờ à không gian thờ đây đúng không đúng rồi rất là thoải mái không gian thờ này khoảng 10 mét vuông ừ. 10 mét vuông để phục vụ đủ cái nhu cầu cho gia đình nhỏ ừ. thôi 10 mét vuông là phòng thờ nó ok rồi dạ. tại vì là mình à, không gian thờ thì mình cũng không không cần phải rộng quá thờ cúng thì mình cũng không có thờ ừ. chỉ một tháng mà có ngày ờ, sáu ờ, hoặc là hai thôi đúng rồi đầu tháng với lại giữa tháng ồ à. đúng là đầy mát thật à, trước mặt nhà mình toàn biệt thự không đúng không đúng rồi. một hai ba bốn năm sáu bảy cái biệt thự bên đây là đường phạm thạch à. bên đây là đường D01 công à. ngoài miền phía Tân Vạn à D01 kia đúng không rồi ờ, không một kia nó ờ, cách nhà mình có đâu khoảng chừng uh, 50 mét à, à. D01 là một tuyến đường rất là lớn kết nối từ đường Mỹ Phước Tân Vạn xuyên qua đường uh, Phạm Ngọc Thạch đi xuyên sang thành phố mới Ơi, cảm ơn uh, Tuấn rất là nhiều. Rồi. Hôm nay uh, mùng 1 mà được trải nghiệm một cái căn nhà phải nói nó rất là tuyệt vời. Mình đã thực sự là mình đã đi xem rất là nhiều những căn nhà ở quanh cái cái địa bàn Bình Dương mình, cũng đi sang một vài những tỉnh thành khác. Rồi. Nhưng mà tuy nhiên cái nhà của cậu thực sự tớ đánh giá là là về cái chất lượng thiết kế là rất là tốt còn về cái chất lượng thi công thì nhà này mình cũng mới thi công được một hai tháng đúng không đúng rồi, mình mới thì à, chưa được tháng ừ, thì cái ờ, về chất lượng thì chắc là tôi chỉ có tin tưởng là là là, là ông là chỗ quen biết là cái thứ nhất cái thứ hai nữa mình làm công ty thì cũng không thể nào mà làm một cái căn nhà không thể đưa ra một cái sản phẩm mà chất lượng nó kém được đúng không ok nếu như quý vị anh chị nào mà có nhu cầu à, xây dựng hay là có nhu cầu tư vấn thiết kế và có nhu cầu mua nhà hay là đầu tư bất động sản thì hãy mạnh dạn hãy nhanh tay liên hệ với phong để có được cho mình những sản phẩm bất động sản tốt nhất. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những clip tiếp theo. Chúc anh chị năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Nhớ like và đăng ký kênh, đồng thời chia sẻ clip này để cho nhiều anh em bạn bè của mình cùng biết đến một căn nhà đẹp, một thiết kế đẹp, một cái sản phẩm bất động sản có giá trị. Thì hiện tại căn nhà này anh Tuấn đang giao bán với giá là 3,5 tỷ. Đương nhiên, giá này là giá giao bán sẽ còn điêu xuống cho những khách hàng nhanh tay và may mắn thì anh Tuấn sẽ có cái giá tốt nhất để đưa ra quý vị anh chị khách hàng. Rồi xin chào hẹn gặp lại anh chị trong những clip tiếp theo nhé. Rồi xin chào mọi người, xin chào mọi người nhé. Rồi, cảm ơn Tuấn.